Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 à, Hôm nay thì nhà thông minh 17 sẽ lên báo giá và có một chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn dành cho tất cả các bác ở tại thành phố Thái Bình Hiện tại thì các bác à, đã được biết là Thái Bình chúng ta vừa trải qua một à, đợt dịch bệnh à, khá là kéo dài Do đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều đến cái việc các bác tụ tập ăn uống hát hò giải trí Do đó thì cái tình trạng chơi karaoke của các bác nó cũng kém đi nhưng à, một thời gian vừa qua thì à, về hiện tại thì à, mọi việc đã được bình thường hóa để chúng ta có thể giao lưu với nhau gặp mặt nhau thì hôm nay nhà thông minh 17 có một chương trình khuyến mãi cực lớn đến tất cả các bác khách ở thành phố Thái Bình một chương trình khuyến mãi cực lớn các bác mua một bộ dàn âm thanh bất kỳ tại nhà thông minh 17 thì sẽ được giảm giá 1 triệu đồng trên một bộ các bác nhé đó thì tình hình chung của chúng ta thì bây giờ là xăng tăng này giá vàng tăng này rồi à, ảnh hưởng giữa chiến tranh à, giữa Nga và Ukraine thì à, mọi thứ đều tăng nhưng riêng nhà thông minh 17 thì lại giảm các bác nhá đó giảm giá khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn cho tất cả các anh em các anh em là mua một combo đầy đủ như là chỉ cần mua mic vang đẩy và lợi một đôi loa thì sẽ được giảm giá 1 triệu đồng ví dụ như các bác mua một combo trị giá 25 triệu thì sẽ được giảm giá ngay 1 triệu đồng thì còn là 24 triệu các bác nhé còn các bác mà mua lẻ đó các bác mà mua lẻ như mua lẻ ờ, mic này vang này đẩy này thì sẽ được giảm giá trực tiếp 200.000 đồng cho các bác um, mua lẻ các bác nhé ví dụ như bộ mic uh, ờ, 2 triệu ờ, uh, 6 thì các bác mua lẻ sẽ được giảm giá trực tiếp 200.000 đồng là chỉ còn 2 triệu 400 nghìn đồng đó rất là hấp dẫn đúng không ạ con đẩy 5 triệu 200 nghìn đồng thì các bác được giảm giá luôn 200 nghìn đồng thì còn là 5 triệu cho tất cả các bác khách nào đến nhà thông minh 17 mua xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé tại thành phố Thái Bình chỉ duy nhất anh em tại thành phố Thái Bình thôi nhá các bác nhé đó bên em thì là luôn luôn uh, ưu tiên cho các bác khách uh, quê hương Thái Bình nhà thông minh 17 đấy tổ 6 phường Hoàng Diệu thành phố Thái Bình các bác nhé bên nhà em thì ờ, hiện tại đang có rất nhiều sản phẩm mẫu loa như là loa đồng trục này loa đồng trục này loa full 30 này của xeo top này loa full 30 của DBL Acoustic này loa full 30 của TDL tích này đó chầm 30 chầm điện này chầm 30 chầm điện này chầm 40 chầm điện này chầm 40 chầm hơi này đó rất là nhiều sản phẩm và nhà thông minh 17 thì tại thành phố Thái Bình thì là đại lý được ủy quyền phân phối chính hãng các sản phẩm của thương hiệu TDL Tích đó DB Tích và bảo hành trực tiếp tại thành phố Thái Bình luôn cho các bác nhé các bác nhé các bác mua của bên em thì à, yên tâm về chế độ bảo hành và hôm nọ thì bên em có về thêm con nâng tiếng DAC 5F của DB Acotic các bác nhé có giá trị là 2 triệu 300 nghìn đồng thì hiện tại cũng đang được khuyến mãi và bên em đang về thêm mẫu sản phẩm DB Acotic S690 màu đen các bác nhé đó thì anh em nào quan tâm thì bên em có đẩy hai kênh đẩy bốn kênh đầy đủ vang số nâng tiếng mic không dây có rất là nhiều mã cho anh em à, lựa chọn các bác nào quan tâm đến những sản phẩm chính hãng tư vấn về lắp đặt bộ dàn có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cho các bác phối ghép à, tư vấn miễn phí các bác nhé các bác à, không cần mua của các bác chỉ cần gọi vào số điện thoại em và em sẽ tư vấn miễn phí cho các bác để các bác à, có những bộ dàn phối ghép chuẩn nhất hay nhất đỡ mất nhiều tiền phối ghép mà nó không hay đó và bên em thì vẫn phục vụ là nâng cấp bộ dàn ví dụ như bộ dàn này các bác chưa hay thì alo trực tiếp vào số điện thoại của em bên em sẽ tư vấn cho các bác là cách phối ghép cần nâng cấp cái gì nâng cấp đúng đúng thứ đúng bài bản chứ không nên các bác mua mò các bác mua mò à, nó sẽ tốn rất là nhiều tiền và nó sẽ không hay các bác nhé Đấy, đặc trị các bệnh uh, rú rít, mic, hát bị nặng tiếng, rồi uh, uh, hát không được sáng tiếng và đánh nhạc chưa được đủ đầy đủ bát chét hoặc là yếu thì có thể là alo trực tiếp qua số điện thoại của em 035 3398 334 để được hỗ trợ tốt nhất các bác nhé. Đó. À, anh em nào mua cần mua bộ dàn và được hưởng rất nhiều chương trình khuyến mãi từ nhà thông minh 17 tại thành phố Thái Bình, anh em Thái Bình thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại để em sẽ tư vấn cho các bác à, chi tiết và mẫu loa bên em hôm nay về rất là nhiều đó chính là mẫu loa ES12 các bác nhé đó rất là đẹp mẫu loa này thì à, tại đang có giá trị là 13 triệu đồng một đôi các bác mua cả combo thì sẽ được giảm ngay một triệu đồng các bác mua lẻ ví dụ như là một đôi loa một con đẩy một con vang mic thì được giảm 200 nghìn đồng trực tiếp vào vào sản phẩm các bác nhé và còn rất nhiều chương trình khuyến mãi ưu đãi hợp lý nữa các bác nhé nếu mà các bác mà ví dụ như các bác không cần giảm 200 nghìn đồng thì bên em sẽ tặng cho các bác dây rác vận chuyển lắp đặt tận nhà cho các bác nhé còn các bác nào đến lấy về tự lắp được thì bên em sẽ giảm trực tiếp 200.000 đồng vào ờ, chi phí vận chuyển lắp đặt đó thì các bác sẽ bác nào mua lẻ còn các bác nào mà mua cả combo thì được giảm ngay một triệu đồng và vẫn được miễn phí vận chuyển miễn phí lắp đặt và cho tặng dây rác các bác nhé đó đấy là các bác nào mua cả combo thì là vẫn được miễn phí vận chuyển vẫn được uh, giảm giá ngay một triệu đồng đó chương trình uh, khuyến mãi kích cầu đó tình hình bây giờ thì xăng lên à, vàng lên rồi à, nguyên phụ liệu đều lên nhưng mà nhà thông minh 17 thì khó có là kho hàng rất là lớn nên là hiện tại à, trong à, trong năm thì 27 Tết thì bên nhà thông minh 17 về được rất là nhiều hàng nên là nhà thông minh 17 vẫn bán cho các bác giá hợp lý thôi không bán cao bởi vì là lượng hàng ở trong nhà thông minh 17 còn rất là nhiều các bác nhé đây đây là một số uh, thùng hàng còn à, nhà thông minh 17 còn hai kho nữa đủ đảm bảo à, hàng cho các bác à, ổn định giá không tăng mặc dù nguyên liệu đầu vào của các nơi bây giờ hiện tại người ta đã không có hàng khan hàng và đang giá sản phẩm đã lên cao nhưng đối với nhà thông minh 17 thì vẫn còn hai kho hàng nữa để phục vụ cho các bác ổn định giá thậm chí là giá tốt cho các bác chơi đó hôm nọ em xem một thời sự thì là có một chương trình nói là hát karaoke để nhanh khỏi covid và phòng chống covid các bác nhé đó <laughs> hát nó sẽ giãn phổi ra và cho ta nhiều sức khỏe hơn niềm vui trong cuộc sống thì các bác nên sắm cho mình mà một bộ dàn về hát karaoke để uh, tăng cường sức khỏe và giao lưu với mọi người sau những ngày làm việc mệt mỏi à, và nhà thông minh 7 thì luôn luôn cam kết là bán cho các bác tất cả sản phẩm 100% là sản phẩm chính hãng nha các bác nhé không bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng đó đến với nhà thông minh 17 thì chỉ có hàng chính hãng thôi các bác mua hàng giả hàng nhái thì còn khó hơn là mua hàng thật đấy thế nên là uh, hàng của nhà thông minh 17 thì uh, giá thành sản phẩm nó hơi cao hơn so với những cái đơn vị bán hàng uh, kém chất lượng một chút đó bình thường thì uh, những cái đơn, sản phẩm hàng giả hàng nhái thì người ta bán tầm 17 18 triệu còn uh, các bác mua hàng chính hãng như bên nhà thông minh 17 thì uh, một bộ dàn cấu hình nó khoảng tầm 24 25 triệu các bác nhé nó cao hơn một chút thì em cũng nói thẳng để cho các bác biết là tiền nào của đấy và nhà thông minh 17 thì à, luôn lựa chọn những sản phẩm đó, có độ hoàn thiện cao chất lượng tốt đây các bác thể thấy tem xác thực hàng chính hãng công ty SAL Việt Nam đó DBL Tech Technology Form USA như con vang này phải nặng đến tầm à, uh, 5-6 cân các bác nhé để rất là nặng đó chi tiết mạ À, và các bác sử dụng con vang số này thì không cần phải lắp thêm equa laser hay nâng tiếng nữa các bác nhé đầy đủ tích năng tích hợp giải mã cổng quang đầy đủ hết đó Nhà thông minh 17 thì ờ, luôn luôn chọn những sản phẩm chất lượng uy tín và các bác mua đồng bộ của nhà thông minh 17 thì sẽ có chế độ bảo hành 2 năm các bác nhé 2 năm và lỗi đổi một một đổi một trong vòng 3 tháng đầu đó tất cả sản phẩm uh, trong 3 tháng đầu thì có lỗi thì uh, nhà thông minh 17 sẽ hỗ trợ là một đổi một cho các bác và quản lý nguồn thì hiện tại bên nhà em đang có sẵn mẫu quản lý nguồn là PS602 của thương hiệu TD Acoustic các bác nhé. Đẩy thì hiện tại bên nhà em cũng đang sẵn rất là nhiều mẫu đẩy. Đó. Ờ, hàng thì bên em sẽ bán cho các bác là sẽ đóng nguyên thùng các bác nhé. Đóng nguyên thùng như này hết. Đó. Thùng loa, loa DB này. Thùng mic, thùng vang. Đây là một số sản phẩm em trưng bày ở cửa hàng thôi. Còn các bác uh, mua thì bên em có sẵn hai kho hàng lúc nào cũng sẵn hai kho hàng để phục vụ các bác sẵn sàng từ đẩy vang mic rất là nhiều các bác nhé có vài lúc nào cũng sẵn vài ba chục bộ mic vài ba chục con đẩy và vài ba chục con vang đầy đủ hàng súp các thứ linh kiện đầy đủ <laughs> thay thế đối với khi các bác hỏng hóc ví dụ tay mic đó hỏng hóc về uh, bất cứ một thiết bị đầu mic thì bên em luôn luôn có sản phẩm uh, mới để thay thế cho các bác luôn không phải chờ bỏ hay như là một số đơn vị khác uh, người ta không có sẵn hàng thì các bác mua có vấn đề lỗi hỏng thì các bác lại phải chờ một hai tháng bảo hành nhưng nhà thông minh 17 trong vòng 3 tháng đầu bên em sẽ hỗ trợ là đổi mới cho các bác luôn đó thậm chí là quá 3 tháng rồi nhưng các bác giữ bộ dàn nó còn mới về cái thiết bị ví dụ như đẩy phang mic nhưng đấy là em nói là trường hợp lỗi nhưng mà thực ra sản phẩm em bán cung cấp ra thị trường tỷ lệ lỗi rất là ít bởi vì hàng chính hãng thì kể cả có 1.000 sản phẩm nó có một sản phẩm mà lỗi mà lỗi thì đổi được luôn các bác nhé nên là rất yên tâm trong quá trình bảo hành nhà thông minh 17 bán gần như không không phải bảo hành chỉ có cái là hướng dẫn các bác cách sử dụng thôi nhiều bác mua về thì à, chưa biết dùng thì uh, có thể là gọi trực tiếp vào số điện thoại của em để em hướng dẫn cách sử dụng chi tiết đó nhiều bác. bộ dàn karaoke này thì rất là dễ sử dụng chỉ có một nút to nhỏ mic này to nhỏ vang này, to nhỏ nhạc đơn giản thế thôi Và chúng ta có ba bốn chế độ uh, ví dụ như ta có đây ba chế độ chơi nhạc này bolero này dj này và uh, nhạc uh, sân khấu đó hoặc là karaoke gì đó thì chúng ta sẽ lưu vào ba bốn chế độ rất là dễ chơi thôi các bác nhé và nhân chúng mình 7 xin được dừng clip tại đây các bác nào quan tâm đến dàn âm thanh chất lượng chính hãng có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh 17 để dưới màn hình ở đây các bác nhé xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo